Bây giờ tôi có câu hỏi dành cho bạn Nếu bạn đang ngồi nhà lo lắng về công việc của mình hoặc Doanh nghiệp của mình bạn lo lắng điều gì Tương lai sẽ như thế nào đó là lý do tại sao đây là chương trình quan trọng nhất hầu hết mọi người chỉ xem thị trường chứng khoán mà thôi đó là tất cả những gì mà họ xem họ không biết nhiều về giá nhà và nó thì không tốt một tí nào cả khách mời của chúng ta hôm nay George Gamma anh ấy lấy những cái thứ phức tạp bỏ một bức tranh đơn giản để cho ngay cả bạn không thể hiểu được đi chăng nữa thì hãy cứ tiếp tục theo dõi hãy tiếp tục xem đến cuối bạn sẽ thấy được cái thứ mà 99,99% những người ngoài kia họ sẽ không biết cái điều này họ sẽ không bao giờ nhìn thấy những thứ mà bạn sẽ thấy Ok, do anh thấy gì trong tương lai, những gì mà tôi muốn nhấn mạnh á, tôi sẽ giải thích ngay bây giờ Những điều mà tôi muốn nhấn mạnh là nếu bạn có thể hiểu được Thì cái bức tranh kinh tế vĩ mô nó không cần phải hiểu phức tạp Cái lý do mà bạn nghĩ nó phức tạp bởi vì những cái chuyên gia kinh tế họ sử dụng tất cả những cái ngôn từ mà từ ngữ kỹ thuật nó là quá phức tạp nếu bạn chuyển nó sang cái ngôn ngữ đơn giản hơn thì mọi người đều có thể hiểu được nó thật sự rất là dễ hiểu nếu bạn hiểu thì bạn sẽ có thể đưa ra quyết định tốt hơn cho bản thân mình cho gia đình của mình và cho cả tương lai và cái tình hình tài chính của bạn nữa à vì vậy tôi hoặc bất kỳ ai khác có cái nhiệm vụ đảm bảo rằng bạn chú ý đến những gì thực sự đang diễn ra hãy nói rằng ừ. bạn à, đã tiết kiệm tiền ha đã làm việc chăm chỉ đã làm tất cả những điều đúng đắn rồi và bạn tiết kiệm được một phần nhỏ số tiền của mình rồi bạn đến ngân hàng bạn biết á ô chú ơi lúc đó lãi suất của bạn chỉ không phải năm hoặc thậm chí không phần trăm ờ, bạn thấy nó bạn không thể thấy được luôn vì nó quá nhỏ bạn sẽ nghĩ là ok bây giờ làm thế nào để tìm được lãi suất cao hơn nhưng mà vẫn có được cái sự an toàn vẫn còn an toàn bạn chọn là đầu tư vào quỹ tương hỗ thị trường tiền tệ đúng không hoặc sau đó bạn nhìn vào nó và thật an toàn tất cả những người bạn của tôi họ đều làm giống như vậy nhưng mà bạn nhận được chỉ có thêm có 1,5 phần trăm theo như lãi của Mỹ nó tốt hơn đối với một người bình thường nhưng nếu mà không nhận ra là bạn đang gặp rủi ro nhiều hơn nhiều hơn cả cái hình thức bình thường chỉ để nhận hoàn trả có một phần trăm cái tiền lãi bởi vì cái cách mà những cái quỹ nó hoạt động á là họ lấy cái tiền của bạn họ họ lấy tiền tiết kiệm của bạn đó, họ đưa vào thị trường ủy thác hoặc đưa vào gọi là thị trường thương mại về cơ bản đó, là tài trợ cho các tập đoàn à, vậy cái câu hỏi đặt ra sau đó là bạn có muốn tiền của mình á, đưa cho những cái người mà chỉ tối ngày chỉ xem gọi là xem tivi nè ngồi trong một ngôi nhà hưởng thụ và với một gia đình hai đứa trẻ họ không quan tâm đến những gì xảy ra với hệ thống dòng tiền không quan tâm đến việc hoán đổi đồng đô la đưa cho họ những đồng tiền mà bạn vất vả kiếm được nó có xứng đáng nó để có xứng đáng không bạn có biết ngay bây giờ một số ngân hàng có thể sụp đổ không khi chúng ta đang nói những cái điều này vẫn có những ngân hàng có thể sắp sụp đổ rồi và Mỹ thì chỉ tập trung vào những công ty Mỹ thôi tiền của họ họ cho American Airlines hay Boeing mượn và mỗi khi bạn bật CNBC hay là TV thì bạn thấy họ đang hỏi cho một gói cứu trợ khác lại một gói cứu trợ khác nữa bởi vì họ sắp phá sản đó là cái cách mà vĩ mô hoạt động đó là cái cách mà hệ thống dòng tiền hoạt động và Robert nói về điều đó nó có thể ảnh hưởng đến mỗi người đến từng cá nhân vì thế tôi nói là có những ngân hàng sẽ phá sản ngay lúc đó có nghĩa là gì là không chỉ các ngân hàng mà chính phủ hay là khu vực tư nhân toàn bộ nền kinh tế của chúng ta bởi vì cái chu kỳ nợ này nó diễn ra từ 75 cho đến 100 năm à, và tôi sẽ quay trở lại cái lời của Ray Diallo bởi chúng ta đang ở đỉnh của cái chu kỳ nợ dài hạn 75 đến 100 năm vì vậy nó sẽ đi xuống nó sẽ đi xuống và Robert ông nhắc đến cái điều này rất nhiều lần trong quyển sách của ông rồi và ông dự đoán cái điều này ông có một cái tầm nhìn xa để thấy cái điều sắp đến khi bạn đến đạt đến đỉnh trong một cái chu kỳ nợ thì có bốn điều chính phủ có thể làm thứ nhất họ siết chặt lại mọi thứ ha nhưng mà rất ít chính phủ làm điều này đó là họ siết chặt lại chi tiêu mọi người sẽ cảm thấy đau khổ khi nghĩ về cái sự giảm phát những năm 1930 á đó hoặc họ tái cơ cấu nợ tốt không có khả năng làm điều này với Trung Quốc không có khả năng làm điều này với các ngân hàng lớn khác bởi vì họ chủ nợ họ không nói rằng chúng tôi không thể trả tiền cho bạn được nên hầu hết chính phủ làm là in tiền điều này sẽ tạo ra giảm phát để bảo lãnh cho tất cả mọi thứ bảo lãnh cho những người mắc nợ dù đó là chính phủ hay là cá nhân đi chăng nữa và khi mà bạn mắc nợ tới một cái mức độ nhất định á, thì bạn sẽ gặp phải cái điều này à, nhưng mà hầu hết chính phủ sẽ tìm cách gọi là thổi phồng nó lên điều đó không có nó không có nó có ý nghĩa gì với người bình thường nếu nhá chính phủ tạo lạm phát có nghĩa là sao có nghĩa là ví dụ nè chi phí hàng hóa và dịch vụ mọi thứ sẽ tăng lên và những gì bạn muốn làm á bạn phải đảm bảo mình vẫn kiểm soát được mọi việc ví dụ nếu bạn sở hữu một cái nhà và bạn đang phải trả lãi thì bạn phải chắc chắn là lãi suất cố định trong vòng 30 năm và bạn có thể xử lý được cái lãi đó nếu mà lạm phát tăng thì lãi suất tăng đúng không lạm phát tăng lãi suất tăng lãi suất của bạn cũng sẽ tăng lên trừ khi bạn cố định được nó và điều gì xảy ra khi bạn làm một con nợ họ tạo ra lạm phát bạn sẽ cơ, có cơ hội trả lại tiền vay của mình với cái đồng rẻ hơn vì đô la bị mất giá họ nghĩ về cái điều đó nếu họ vay với lãi suất 100.000 đô có nghĩa là họ đang trả lại ngân hàng với cái sức mua tăng và bạn có tiền gốc cộng với tiền lãi trả ngân hàng với một cái lượng mua tăng nhiều hơn nên trong khi mà lạm phát xảy ra lạm phát cho phép người đi vay trả lại nợ với sức mua ít hơn cái lãi suất cái đoạn này nó cực kỳ khó hiểu nha ví dụ như bình thường lãi ở Mỹ là một hoặc ba phần trăm nhưng trong lạm phát á, nó có thể nâng lên là năm sáu phần trăm giống như Việt Nam vậy lạm phát có thể lên 15 20 phần trăm sự chênh lệch giữa hai cái phần á, nó là chuyển quyền mua từ ngân hàng sang quyền cá nhân ở nên cái đoạn này ở Mỹ nó sẽ khác Việt Nam một xíu nghĩa là rất nhiều người á, nếu mà họ có tài sản họ có thể thế chấp cái tài sản của họ và tôi nghĩ đó là điều đầu tiên họ nên quan tâm thế chấp tài sản họ chủ động mua vàng bạc hoặc là bitcoin chúng ta đã nói cái điều này quá nhiều rồi coronavirus nó làm thay đổi mọi thứ cái quả cầu tiên tri của anh nói lên cái điều gì anh thường xuyên nghiên cứu về các con số vậy thì anh thấy cái điều gì nó nói lên cái điều gì cho chúng ta thì nhìn từ góc độ kinh tế tôi nghĩ rằng cái câu hỏi lớn nhất mà nên đặt ra là giảm phát hay lạm phát cái điều gì sẽ xảy ra và đó là sự tranh luận qua lại của người bình thường tôi nghĩ là họ chỉ cần nhìn vào toàn bộ nền kinh tế cung và cầu là hai cái cốt lõi cung là cần sản xuất ra bao nhiêu hàng hóa và dịch vụ còn nhu cầu là họ sẵn sàng chi bao nhiêu tiền hoặc là tín dụng để mua những cái thứ như vậy hầu hết mọi người đều biết chúng ta đang bị phong tỏa bạn có biết chúng ta đang ở trạng thái nào đúng không tất cả hầu hết thành phố đều bị phong tỏa và hiếm có thành phố nào mà nhu cầu ít hơn lượng hàng hóa đó nên mọi người nghĩ là cần gọi là giảm giá ngay để cân bằng cung cầu chỉ cần giảm giá là được nhưng mà nó không đơn giản như vậy họ quên mất khía cạnh cung của phương trình có nghĩa là sao bởi vì nhá nếu người dân không thể ra khỏi nhà để mua hàng hóa thì vấn đề ở đây á, là nguồn cung đúng không nguồn cung sẽ giảm nhanh hơn hay là nguồn cung sẽ tốt hơn bây giờ nhá, nhìn vào đây cái chuỗi cung ứng toàn cầu nó bị gián đoạn ở Hoa Kỳ á, sản phẩm khi bạn đến Walmart hay bất kỳ siêu thị nào á những cái sản phẩm nó được sản xuất từ bên ngoài nước Mỹ và cái chuỗi cung ứng nó hiện tại bây giờ nó đang bị gián đoạn lại nghĩa là nguồn cung ít hơn và những cái gì xảy ra sẽ thường xuyên xảy ra tiếp và nó là về cái ví dụ về cái chu kỳ nợ dài hạn đó và cuối cùng nó sẽ dẫn đến cái bất ổn về xã hội tôi ghét phải nói điều đó nhưng mà khi bạn nhìn vào lịch sử thì đó lịch sử nó luôn lặp lại và các chính trị gia họ quan tâm đến xã hội thông qua những cái đồng tiền từ trên trời rơi xuống và gọi nó là MMT hay là hay cái gì cũng được cơ bản nó là chính phủ chi tiền vào nền kinh tế đưa tiền cho những người bình thường để họ tiêu chúng ta có thể thấy một cái tình huống trong tương lai á Fed họ đang làm điều đó về mặt kỹ thuật thì nó không được phép xảy ra nhưng bây giờ họ đã phá vỡ tất cả mọi luật lệ rồi tất cả những cái quy tắc họ đang in thêm rất nhiều tiền trong túi của một người bình thường và có nghĩa là họ sẽ có nhiều nhu cầu hơn một người bình thường đang ngồi nhà có tiền để tiêu nhưng mà họ không làm ra hàng hóa dịch vụ gì cả một cái nền kinh tế tốt nó không được có quá nhiều nợ mọi người coi giảm phát và lạm phát chỉ là những con số nhị phân thôi nhưng mà nó có thể là cái này hoặc cái kia nhưng mà thật sự á, nó phức tạp hơn rất là nhiều nó phức tạp hơn rất nhiều nên nếu có ít nợ trong hệ thống kinh tế á, có nghĩa là giá tài sản có thể tăng hoặc giảm những cái mặt hàng có thể mua được bằng nợ như ô tô thì nó sẽ giá của nó sẽ giảm nhưng mà những cái thứ hàng hóa mà tiêu dùng thực phẩm hàng ngày á thì không dùng nợ mua được á, thì nó sẽ tăng lên vì nguồn cung đang bị hạn hẹp như tôi thấy CNBC mấy ngày trước giá thực phẩm đã tăng 25% rồi từ lúc mà bắt đầu dịch bệnh rồi và bạn nhìn thấy cái điều này xảy ra trong thực tế cái chuyện gì nó sẽ xảy ra coronavirus hoặc là bất kỳ thứ gì khác nó đã làm các tàu chở hàng các công ty ngưng hoạt động nên gây ra sự thiếu hụt nguồn cung và nó là ví dụ việc nguồn cung nó giảm nhanh hơn nhu cầu Fed vẫn in tiền vẫn bơm hàng nghìn tỷ đô vào nền kinh tế nhưng mà nguồn cung không có nguồn cung đang giảm dần tiền thì vẫn có để tiêu nó sẽ tạo ra những cái kệ trống rỗng nó khiến tôi nhớ lại cái vụ bạo loạn mùa xuân ả rập nó tôi vẫn không quên những cái gì xảy ra những cuộc bạo loạn nó không phải là về đạo hồi hay vì đạo chúa mà nó là vì bà mẹ và những đứa trẻ không thể mua được thực phẩm ở cửa hàng nữa vì giá thực phẩm đã lên quá cao tôi nghĩ những gì quan trọng á đó là khi mọi người không thể mua được thức ăn thì tình hình xã hội nó sẽ trở nên tồi tệ hơn Ok, bạn thấy video hữu ích hay học được gì từ nó hãy like, comment thanh và giúp bạn chia sẻ nó giúp bạn chia sẻ nó còn tiếp ha Và mọi người á, đang nói về thế hệ millennial điều gì xảy ra với họ vậy họ bạn biết đó thế hệ Milane họ có trình độ cao nhất trong lịch sử và họ có điện thoại di động họ không phải giáo dục ở trường nữa mà họ được giáo dục trên phương tiện truyền thông xã hội và họ biết mọi câu trả lời nhưng họ sợ phải làm bất kỳ điều gì hết vì sao cái đó cái lời than phiền lớn nhất của tôi về thế hệ đó là họ biết tất cả nhưng họ không làm gì cả lý do họ không làm gì bởi vì cảm xúc của ai đó họ sợ làm tổn thương họ sợ phạm phải sai lầm điều này chỉ khiến bạn mắc kẹt trong cái chiếc hộp bé nhỏ thôi đó là lý do mà tôi nghĩ tiền đối với thế hệ millennial là quan trọng nhưng mà khi mà đến thời điểm những ông già như tôi á thì á, bạn phải hiểu điều gì là rủi ro điều gì không rủi ro và có đôi khi á mình phải mạo hiểm mình phải mạo hiểm để trở nên thông minh hơn